các bạn đến thăm vườn của anh Tân ở Phượng Thanh Phượng Sơn Lục Ngạn Bắc Giang vườn bưởi đang cực kỳ chuẩn bị thu hoạch đây dài lắm cây quả rất đẹp đều quả các cây đều sai phân bố đều Đấy. cây này sang cây này sáng em làm hết cả hai bên bỏ tiêu đề hết đi nhanh mấy cái nữa em ngồi với cả từ nước có cổ em bị nước á lá à, xin chào à, hôm nay là rất may có chị Tân và anh sĩ ở công ty Sinic Tân Phát ở, ở Giang và rất chịu trùng hợp à, những bạn đồng nghiệp của tôi vâng. và tôi tự giới thiệu tôi là bác sĩ Phạm Văn Tên đã về hưu được ờ, năm tháng và hôm nay là các anh đồng nghiệp ở chúng tôi kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng nên thăm đi chơi vâng. thứ nhất thăm nhà thứ hai là nên thăm uh, cũng các anh cũng có cái vườn nó nhỏ để nên học hỏi trao đổi kinh nghiệm giao lưu giải với nhau thì là tôi xin giới thiệu đây là anh thêm nguyên phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bắc giang vâng về anh Phan nguyên kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang về anh Nam là đặng là kế toán trưởng trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang và các anh cũng là cô đã đã về hưu rồi cũng đã công tác nhưng mà nhà nó vườn nó nhỏ cũng được hôm nay lên chơi thăm các anh em là để nghiệp lên chơi thì cũng khi về hưu anh em thường xuyên gặp nhau và cũng là qua cái, cái tôi thì có cái vườn nó nhỏ mục đích của tôi không phải là làm vườn mà tôi làm vườn đây là vui giải trí và và để cho thư giãn lao động và ta giúp tuổi thọ thì à, qua một năm à, cũng uh, 10 tôi chờ được 7 năm rồi và với năm kinh nghiệm thì à, làm còn cái người cái các nước này thì hiểu cây bưởi và tất cả chăm sóc cây bưởi theo sinh lý của cây bưởi và để được được kết quả bưởi như thế này thì nó cái đầu tiên nói với à, các anh các chị là phải đủ và cân đối các chất dinh dưỡng của tức là đầy đủ và cân đối đa lượng thu lượng cho nên là và tôi thì là hoàn toàn vườn của tôi dùng phân hữu cơ thì tôi có 60 cây bưởi thì à, bốn loại bưởi tôi chủ yếu là bưởi diễn đây xung quanh bên này là bưởi diễn thì thứ nhất là mỗi năm tôi dùng điều đồng án này mỗi năm tôi dùng khoảng từ 50 đến 70 cân phân rùa ngoài ủ phân gà đấy tôi ủ men nấm chi cô là ma năm vừa rồi tôi là cái men của công ty HNC Hà Nội hai là tôi uh, tôi dùng ngô và đối tương và cá thứ ba thì năm vừa rồi tôi thì từng giai đoạn mà tôi chăm sóc thì đầu tiên sau khi thu hoạch xong thì tôi phải có nó. có nó thì trước khi có nó tôi chắc vô rắc vôi được khoảng năm hay 20 ngày thì tôi mới rắc nân nân thì tôi dùng hai loại nân văn điển và nân nân hạo bởi vì nân điển một bù mầm hoa hai là kích thích dễ nân văn điển để tôi hạn chế hạn chế rắn đất tôi sốt sau rồi xong tôi rắc phân chuồng cộng cái to có chuồng đậu ủ của năm ấy với phân silic vâng, đấy ông cho bao nhiêu cho phân silic thì mình mỗi giờ con nó thì à, với gốc một cân một cân cây to cân rưỡi vâng. trung bình mới có một cây một cân một cân cây to cho cân rưỡi rồi vâng. sau đó đây vườn bưởi sai thế này các bạn chữ chỉ rất là đẹp Vâng. báo cáo với anh Trê, với Phan, với uh, Nam cũng là anh em mình cũng về hưu thôi thì có cái vườn để, giải trí thì mục đích anh em mình không phải là là là, là sống ở cây quả nhưng mà thôi thì có thời gian thì qua một năm em dùng ít thì đây là một cái loại xin ít này là xin ít một túi 5 cân Đấy, Sinic 5 cân thì là chúng ta dùng ba giai đoạn một sau khi thu quả xong thì là ta trộn tốt nhất là trộn cùng với phân chuồng hoài mục xong rồi rắc với cây của nhà tôi là thứ bảy thứ tám này đấy mỗi cây khoảng cân vâng. một cân rắc đều từ cách gốc khoảng ba mươi phân 20 25 phân cho đến tháng trộn cùng với phân chuồng hoài mục nếu có điều kiện chủ cho bếp tốt đấy đấy còn... như thế này là anh đã rắc rồi phải không rắc rồi thế này rắc rồi đấy cái này là rắc rồi các bác nhé rồi đấy, chưa thu quả nhưng mà đã rắc rồi sau đó thì là trước khi ra hoa khoảng một độ khoảng nửa tháng vâng. hoặc một tháng này đấy vâng. dùng cái loại 300 g này vâng. để hòa mỗi gói là hòa tối đa là 60 lít vâng nếu anh đã rắc này vừa có thể cân dưỡng được thì anh để trong một gói để 80 lít vâng. thì tưới đều vâng. từ đều cũng như rắc ta vâng. tán hòa xô ra ta tưới vâng. đấy đến giai đoạn thứ hai là khi quả được đầu ngón chân vâng. thì ta lại bón tiếp rắc này. của cái chế này vâng. thì cũng nồng độ cũng như thế vâng. và cho đến tháng 6 à, tháng 7 vâng. tháng 6 rồi cuối cùng mình đăng tiếp cái này năm đạn thôi không cần nhiều vâng. bởi vì lịch mình rắc nó còn tồn động Đấy, rắc nhiều nó phí trên quan điểm này này dinh dưỡng thiếu đâu quá nên đấy đừng vâng. thừa quá đừng thiếu quá thừa thì là tác hại thừa của thừa quả bộ vâng. đấy cái hai về cái này thì tôi dụ con là tôi dùng đã dùng rồi sau khi tưới xong ấy lúc là trước khi ra hoa vâng. là lúc tưới mà năm ngoái tôi dùng là mới gói là 80 lít 80 lít về ông cho bao nhiêu cây ạ? Vừa, vừa của tôi tôi 8 lít thì tôi cho là tưới được bao nhiêu cây ạ? 8 cây 8 cây vâng ờ, cô hôm mà tôi khỏe thì tôi mới mấy cái nó cho một thùng phi trời vâng. trời nó khô à nhưng mà tùy theo đất mà nó ẩm hay này nó khô nói thế nó khó lắm nếu nó ẩm thì cho thì nó ít thôi vâng. nó khô thì phải cho nhiều vâng. bởi vì anh thêm ạ đến thứ hai là khi quả được bằng bằng to đầu chân trái vâng. tối thiểu mỗi tháng tôi phun một lần vâng. hòa riêng phun cho hoàn nổ mỗi gói được 60 lít vâng. món của phun vừa món vừa phun ạ vâng phun lên cây luôn phun nào? phun lên cây lên phun lá phun lá phun lá ờ, cây lá quả luôn vâng, vâng cái ờ, ờ, cái này cũng ờ, nói thêm với cả anh chỗ anh Tân ấy anh cũng chia sẻ thêm là như thế này thì nói cái chỗ đoạn là tưới mà ít nước với cả nhiều nước nó khô ấy Rồi. thì nó khác thì nó là như thế này nếu như mà vẫn cái túi này anh phải cho độ 8 đến 10 cây đúng không nhưng mà nếu như mà mùa mà nó mưa dưới 60 lít thôi đúng rồi nhưng nếu như mà trời mà nó khô anh pha loãng ra để anh với cái tỷ lệ lượng nước của mỗi một cây được nhiều hơn hồi trước này là mỗi cây thì độ được chục ờ, chục lít chẳng hạn đấy hoặc là 8 lít thế nhưng bây giờ nếu như mà lỗi khô anh phải cho nó tưới thành độ 10 12 lít phải cao hơn cái trước để cho nó độ ngấm của nó vào nó thì nó mới đủ cái, cái cho cây hấp thụ được chưa đây anh ấy thế còn là dùng cái bàn này chấm dứt là bỏ tùy theo cái quả của mình ấy như vườn tôi là tháng bưởi tôi tôi không phun đấy tháng bưởi vâng, vâng, vâng, tháng bưởi âm đấy tháng bưởi tháng bưởi âm thì là nó có chỉ cách tháng hơn tháng thôi nếu mà ừ, không hai tháng là người hết ra chứ còn chỉ tháng hơn tháng thôi nhưng mà rồi trước các bác là thế này <coughs> phun một cái này nó có một cái như thế này nếu như mà mình dùng ấy mà phun như này nó không sợ độc hại với con người và môi trường mình cứ để phun hôm nay mai vẫn mang phun về ăn mình à, kể cả đối với cả quả, là, là, là, là, các loại rau củ quả đấy chứ không phải cách ly đấy cái này nó là nó có sạch cho nên là hay ở trong đấy nếu các bác có thể phun lên nhưng nó không gây con người độc hại không là môi trường gì mình phun đi là ở trong nhà mình này mình rất tiện nhưng mà hoa cũng trúc hoa hoa trúc được dùng hoa trúc trúc sâu ở thuốc bệnh có loại nào không hòa đâu còn như kiểu như là ấy như gần kiểu à, phun con đá đấy vậy, không tưới được sao cái hạt ờ, phun được cái này là cái này khi mình phun được tưới cái này nó hỗ trợ cái hấp thụ nhanh gấp 20 lần cái này cho nên cái này là ờ, hỗ trợ kiểu hỗ trợ trực tiếp trong thời gian rồi hai đoạn này khác nhau như nhau cả chứ bản chất nó bản chất là giống nhau nhưng mà cái này rắc cái này là không tưới cái này là rắc là không tưới nhưng mà ở bên hòa 80 lít không không là dưới 60 lít còn 80 lít 100 lít cũng được trăm rưỡi cũng được cứ để sao lái này được mình không quan trọng cả càng lát càng tốt thì cái loại này hiện nay là 15 nghìn một cân và cái này là hàng có 20 nghìn một gói đây ạ mà một gói này là có thể được 10 15 cây mình có thể cho 20 cây được tùy ừ. ví theo cái cái, cái cái anh có nhiều thì cho nhiều không có ít thì có ít có thể một túi này là pha được 60 lít nước anh có thể phun được cái độ mấy chục cây thôi nếu cây như, như nhớ anh tân này thì có khả năng một túi này cũng thể phun được 15 đến 20 cây tại vì tán lá của anh chưa rộng cây nó nhỏ cây con dạ. nhỏ cả vườn tôi tôi hòa có ba gói này đấy vâng. vườn anh có ba gói này có ba gói hết có sáu mươi vâng, hai hai trăm lít đây Vâng, đúng rồi. 200 lít, ba gói là đẹp. ba gói. Là... Vâng, thế là đẹp đấy. ba gói là một có 10 bình. Vâng, vâng. 10 bình vườn đấy à? Vườn em 10 bình phun ký đấy. Mỗi có ba gói. ba gói có 60 nghìn nếu mà mua cái đại lý các loại phân bón lá nó không ừ, em nói thật bác thêm mặc dù ừ. nếu mà hỏi rồi các loại cái loại phân ấy là mình có cái này này nó hỗ trợ thế này nó lại hơn nữa để để giải hộ các bác đây là mới chưa tiếp nhận cái này thì kia đây này khi phun cái phân này em hãy ra vườn một tí đi cho vâng thì thế này anh nói xong nó trước hết là nó rửa trôi nó mốc trên thân trên lá trên quả đúng rồi nó chính vì vậy là khi phun ra rồi là cây cối rất sạch sẽ và ít nó bận đấy thế các bác này vừa một một mục tiêu một mục tiêu ấy ít phải không rời bàn thì nó nhiều vâng. rồi côn cái này là hạn ờ, côn trùng chính hút Đồi vàng nhẹ là côn trùng chính hút vâng. cái đấy là mình sử dụng ờ, vâng. anh cũng sử dụng sinh học hết nhưng hạn cái vùng này nó hạn chế bây giờ mời các bác ừ, ta ra vườn thì ạ vâng, mang theo con dao đi để ta hái một quả bưởi để bổ cho đây và các bác vâng. ra thăm vườn ví vâng. xong rồi chúng ta vào rồi ờ, để, kết thúc. Vâng. Đây ạ. đây là Đâu là, ông chủ Tân đâu rồi ra. Để, để không chuẩn bị đây. Vâng. Đây. Thưa các bác này, cây nhỏ tán cũng chưa nhiều nhưng mà quả sai. Quả có khả năng là sai hơn còn, cả lá. Còn nhiều hơn lá các bác ạ. Rồi. <laughs> Cây như này là cũng phải có vài trăm quả đấy các bác. Vâng. Trông thế thôi nhưng mà nhiều vài trăm quả đấy. Đây mã của nó rất đẹp. Rất nhiều mã nó óng đẹp lắm nhưng mà có điều là vẫn phải có đăng đen để anten để, để, để kéo lên này chứ không nó không là không là gãy bây giờ mình cứ hái một quả đi anh tân ơi mời anh ra đây ạ đây đây đây ra đây rồi vâng lấy cái miếng rau cắt Vâng. À, chứ đã, đã cắt phải dùng thế này còn Đấy, dao không được Thôi, dao không được anh ơi vâng. ừ, ờ, cắt Kéo cắt quả Quả các bạn, quả là mã nó rất đẹp đấy, cân đối đúng không? các bạn Đây này, mã vàng ngóng như tơ nhưng do làm đường mà nó đều quả đấy trên một cây nó đều nó không có quả to quả bé mà quả này ấy, thì thường thường này chắc là như vậy là tương đương kiểu đều đều ra độ cân một quả vâng quả này như thế này là cỡ độ tầm độ cân quả thường thường cân cân uh, cân cân mốt cân hai anh bổ quả đấy, đấy. đúng không sau đây ông uh, tân uh, ngắt quả bưởi để cho bà con xem và để bổ cho bà con thấy nhá lát cái cuống nó, nó nhỏ xíu này cuống nhỏ xíu này và cái rắn đây em phải lau đi vì ngoài kia làm đường nó bụi lắm các bạn đây, đây mã vàng ống như tơ này tức là cái phân silic này nó làm cho cái mã vàng ống như này vỏ mỏng và cái cái sọ nó rất to đấy vậy đây em có thể là lay dung cho nó thoải mái đây thoải mái tiếm dung ở trên cây này không dùng tức là phân silic nó dạ, làm vườn này không dùng quả đào ở vườn không dùng quả đào đấy ừ, mà lá, nó, lá rất đẹp này lá đẹp này lá dày lá dày đẹp đấy và nó không bị lệch tâm dáng nó cân chuẩn đấy các bác nhìn đấy dáng nó rất là xinh và nó nặng lắm ạ quả này nó phải khoảng một cân hai đấy từ một cân đến cân hai là tám nặng cân hai là cái tiêu chuẩn của cái người diễn là bây giờ nó chưa chiến hẳn đấy, nếu chiến hẳn thì thích lắm. Độ một tuần nữa là tuần nữa, vừa này một tuần nữa. Đúng Tết riêng lịch 23 phải không? Ừ. Vâng. Thì bà anh Tân anh thu hoạch. Vâng, cái này là nó Đây là cái tăm của cùng nó mịn mà nó nó nhập xuân hơi muộn nhưng mà thành ra tháng này nó dập lại chín. Chín muộn ạ, năm nay phải chín muộn do. Tháng này hai nhiều bữa thôi, bóp một tay là. Vâng. Là do hai bưởi à, này không cần phải phải gọt đây vỏ đúng rồi đấy, anh thêm này đến cùi à, đến đến đây luôn này đến luôn đây. bóc cái là tới luôn không phải vâng. không phải là đấy. bóc cùi nữa không vâng. cùi rất mỏng vâng. Ê, tôi bóc bằng tay đây vâng. cho em cho em vâng. đây các bạn này vừa vỏ vừa cùi nó chỉ có một xíu này thôi ạ sọ cái này sọ rất to ạ vâng này này thì sau khi là chỉ cần bổ như thế ra xong là vâng. có thể là bữa ra đã ăn được các anh ơi mời các anh ra đây tí đi đấy tí đã đẻ để liếm ờ, thưởng thức của người ờ. vâng. đây mỏng tang luôn vàng óng này bác này vàng óng như tơ luôn này đấy vàng chưa đấy vàng không đấy vàng đẹp quá thầy trước thầy bác sĩ trước là mổ mổ máy nhiều giờ ốc rồi bốc bưởi cũng nhanh lắm vậy <laughs> tay này tay tôi là bác sĩ ngoại khoa đấy vâng. ừ. bàn tay vàng đấy ừ. <laughs> vâng thế là đến ờ, cái này rất mỏng không còn bao nhiêu nữa vâng, không còn gì nữa không còn cái này nữa không còn gì nữa vâng. thôi bây giờ anh rửa ờ, vâng. luôn ra để cho bà con ờ, thưởng thức ạ trước đây là lúc mà chúng cháu lên quay cái vườn bưởi này lúc đấy là bưởi vẫn còn xanh thì anh Tân có hứa là uh, có cái có cái video chúng tôi cái video ấy, cố gắng phấn đấu là bờ bóng tay tháng 9 tháng 10 á vâng. anh ạ tháng 9 tháng 10 chúng tôi là cố gắng phấn đấu là bưởi để vâng. làm sao mà bóc bằng tay mời chị vâng em mời vâng. đây tôm dốc tôm mà tôm vàng đẹp lắm tôm vàng cũng tôm hơi là ờ, hơi xanh ấy được ấy. Ừ. À, giống tôm xanh ấy là tôm vàng ạ tôm vàng ừ. tôm vàng, vàng xanh đấy ừ. vâng tức là bưởi thì vẫn còn xanh bưởi còn nhưng xanh. mà tôm thì đã vàng rồi vâng đây bưởi giờ tôi coi như giống bưởi coi như tôm xanh xanh bóng vâng. mà ăn mát và vâng. vâng. mát thanh ấy mát thanh vâng. Ừ. bưởi hay nó nó ngoái em ăn một quả đồng tùng ờ, đây các bác này <coughs> múi nó đều múi đây múi đều múi đây đấy đấy rất là đều đấy nó đều như này mời các bác múi rất, múi rất là đẹp nhé múi nó dày múi này nó dày múi và nó dài múi ạ chứ nó không có bé xíu như là họ thanh mờ mờ riêng bưởi diễn à, ăn ấy đầu tiên phải tê tê vâng tại vì bưởi này là vừa ngắt ở trên ờ, cây sâu xong vâng. không tê tê nếu ăn tê tê thì ấy là cái ngọt thanh ấy nó ăn là nhiều một số loại bưởi ấy ăn nó là ăn nó hơi để đài cái này nó không ớn đúng rồi theo bác à, trong bưởi à, anh thêm nhận xét là bưởi này là đạt chưa không phải nào bác nhận xét bưởi như này đạt chưa không thể nào lại đạt được vâng. anh ơi em mời anh gian bưởi ngon lắm ạ vâng. pha dạ đây đây này bưởi diễn đây này bưởi diễn này mới chuẩn đấy anh này anh ăn thì cái bưởi đầu đường mãi đấy vâng đây. Dạ. <laughs> đây anh chị quay gần vào đây đây này bưởi diễn đây đây quả dạ, đấy cái muối đấy bởi vì tuần nữa mới nên mới, mới ăn được mới ngon đây cái tôm nó vàng óng này tôm vàng óng này này, này. nhiều nước nhưng mà nhìn con tôm nó ráo nếu mà các bác bón nhiều kali là cái tôm này nó bị lát và nhìn mà đôi khi nó còn bị gạo nữa mình bón nhiều NPK ấy. cái này phải để bị gạo để đâu bảy mười ngày nữa thì mà à, ngồi rồi ngon lắm cắt không bảy mười ngày ngon lắm anh ạ vâng tuyệt vời đấy đấy rồi ngon quá vâng wow. anh ơi anh đứng ở đây đứng đây đã vâng. đứng đây để mình cùng nhau vâng. mình nhận xét thêm một tí ạ đây, đây các bác này múi nào bóc thì nó cũng đều nó cũng ờ, nó cũng đều múi như này tôm vàng óng này tôm mọng nước tôm không to không bé nếu mà mình món nhiều NVK mới kali là tôm nó bị lát tôm nó bé tôm và thậm chí là món nhiều nữa thì nó bị kiểu bị gạo ấy, gọi là khô khô đầu khô, khô, khô đầu đầu hai đầu. Đầu, đầu, đầu vâng. nhưng mà cái này nó rất là ngon mà ăn uống anh Tiểu đường không ăn nhiều vâng. Nhà bưởi dụng khoai dụng có trăm ăn với. À, vâng ờ. Vâng các bác cho, cho một cái nhận xét là Cái chất lượng bưởi ở đây Bưởi dòng Silic Tân Phát là như nào? Các bác cho xin một cái nhận xét ạ à. Qua cái uh, thưởng thức uh, bởi anh Tân đấy thì dùng cái bưởi uh, dùng dùng cái uh, phân Silic vâng. là coi như ăn là đây đánh giá chấm điểm là 9,5 vâng. à, được được. Trên 7,5 trên 10 hay là trên 20 à. ạ? Trên 5 trên 10. Ừ, vâng, chấp 10, chấp 20. Thế coi nhé. Vâng. Nhìn chung là dùng được, thế trên cơ sở nó coi như là, đấy, cái, cái tôm nó coi như là là, là muối nó rất đều nhau to vâng. đều mà tôm nó, nó hồng như này giống mà, tôm nó vàng dốc vàng dốc thế là ăn vâng, nó có, à, ăn độ có tôm ạ các bác ăn à, vâng. thấy giòn tôm không ạ có thấy giòn tôm không ạ giòn tôm vâng xin bác cho ý kiến ạ thôi thôi mình vâng anh cho một cái nhận xét ạ à? anh cho em xin thực ra thì ờ, lên đến ờ, vườn của anh Tân đấy thì ờ, tôi nghĩ là nó là bình thường cơ thế nhưng mà lên thì mới thấy rằng là qua cái việc mà anh bón cái phân silic thì thấy là quả thực là rất là đẹp mà sau khi được dùng thì tôi thấy là bưởi này là rất là nhiều nước à, khô à, ráo tôm Thế và ăn là nó có một cái ờ, ngọt là thanh. thanh. Thế cho nên là qua cái việc như thế này thì tôi thấy rằng là dùng phân silic này là có hiệu quả. Vâng. Ừ. Và anh và anh Tân anh có khuyến cáo gì với người dân? Ừ, chị ờ, Tân với anh thêm với anh Phan này qua kinh nghiệm một dùng một năm với điều kiện môi trường của đất Hồng Ngạn mặc dù tôi đã bón cân đối các chất này là phân chuồng là NP uh, ờ, các thứ đầy đủ nhưng tôi khuyên bà con hay dùng Sinic à. Ừ. hãy dùng phân Sinic bởi vì nó hiệu quả nó khác hẳn khi chúng ta chưa dùng Sinic đây là thực tế vườn nhà tôi đây tôi dùng qua một năm mà hiệu quả trên thực tế đây chứ còn nếu không dùng đích thì vườn nhà tôi chắc chắn có trăm thế nào quả không đồng đều được như này vâng. chất lượng không được như này Thế à. cuối ừ. cùng tôi khuyên nên bà con nên dùng phân hữu cơ kết hợp với phân Sinic Vâng. Vâng. thì là hiệu quả vâng. nó sẽ tốt hơn vâng, vâng. à, vâng à, vâng trước đây ờ, vâng xin hỏi ông một câu ạ à, trước đây mà chưa có phân xinic thì tình trạng cây thế nào tình trạng cây thì là nó lên nhanh mà nó à, cái tán nó không được đều này vâng. sâu bệnh thì bị nhiều vâng. và quả thì nó không đồng đều được như này vâng. nhưng mà cho dùng chi tích thì cái quả từ mấy cây này nó nó quả nó bị tôi đang nghi cây này do cái giống chứ không phải là do có lại các cây rất đồng đều quả và chất lượng <coughs> vâng. cái tỷ lệ sai lúc mà nó mới ờ, tỷ lệ sai hơn so với chưa tiêu dùng sinh vâng. mà phân tán quả rất đều trong rất đều trên cây ạ ừ. các bác nhìn ở đây là tất cả vâng. các cây đều sai như nhau kể cả vườn bên kia cũng thế cây này là bạn tôi đếm là 125 quả 125 quả tức là năm thứ 7 được 125 quả mới đây xem quả âu như lại một vâng. Ở khoảng ba mươi phần trăm lại hai thôi cái tỷ lệ quả lại ờ, một là nhiều 70 phần trăm lại một vâng đúng rồi tỷ lệ vậy anh thêm à vâng. anh nhìn cây này 125 quả nhá ừ, ừ, ừ. vâng. năm thứ bảy đấy vâng. còn vâng. cây đằng sau kia là gần 200 quả vâng. và ta nhận xét thêm cái thân của nó thế nào cái thân là phun phân xịt vào thì thân của nó thế nào thân rất ruột là nó hạn chế được Đóng. cái rêu bóng vâng. tức là trẻ hóa cây trẻ hóa cây vâng như là tóm lại là trẻ hóa cây vâng, vâng. và à, thay mặt công ty thì xin à, cảm ơn ờ, bác sĩ Tân vâng. người đã À, tin tưởng vào sản phẩm của chúng tôi để ứng dụng cho cái vườn bưởi xinh đẹp này vâng. và chúng tôi mong muốn rằng năm sau thì chúng tôi sẽ mời đài truyền hình VT2 lên đây để làm một cái phóng sự về cái vườn bưởi ông có nhất trí không? à, vâng ạ. À, vâng. vâng. Nhưng đừng vâng. quảng cáo quá. Vâng. Đừng quảng quá. Thì cái tôi hứa với chị là vâng. khi mà chị uống con đấu là bóc tay. quả bưởi bóc tay. Bởi vâng. hôm nay là bóc tay. đúng hôm nay là bóc tay thật các bạn ạ. Bóc tay. Vâng. vâng. Và à, chúng tôi cũng à, mong muốn rằng bà con hãy à, hãy hiểu đúng vai trò của phân silic rồi. trong việc thâm canh đặc biệt là cây có múi. vai trò và tác dụng của vai trùng và vai trò, vai trò và, tác, tác dụng của phân silic, của phân silic trong việc thâm canh cây đặc biệt là cây có múi để làm sao để thứ nhất là nó tăng sức đề kháng cho cây hạn chế bệnh hại và nó tạo cho cái độ sai hoa độ quả bởi vì trong mỗi một phân đều có một bí quyết riêng rồi. thì trong phân di của chúng tôi có những bí quyết như là làm cho sai hoa độ quả mà các bác chỉ có vặt bớt đi thôi chứ không không không có tỷ không có tình trạng là là không đậu quả và nó giúp cho quả to nhưng mà to đồng đều rồi nó không phải to bột to chắc, chắc này săn chắc, chắc nó săn chắc này săn chắc như đá luôn các bác cầm quả bưởi nó rất là lặng và cái ná của nó khỏe ná khỏe thế mình sợ cái ná rất dày nhỉ ná nó dày khỏe và đây cái... cuống nó nhỏ <coughs> này, nhỏ tí này cuống nhỏ xíu đấy nhỏ xíu đấy. thế và cái ờ, nó làm cho cái vỏ mỏng sọ to muối dài dày muối tôm vàng và ăn nó ngọt cái ngọt sắc nhưng mà ngọt sắc của cái ngọt tự nhiên ngọt tự nhiên chứ nó không phải ngọt theo ép kiểu là mình nhiều kali để tạo ngọt thì cái ngọt của cái ép kali là ngọt hóa vâng. muộn quá rồi vâng. vâng. ông tân ờ, ông có thể cho các bạn biết là cái vườn bưởi này có vườn bưởi sạch không để các bạn muốn mua thì đây là vườn bưởi sạch tôi khẳng định tôi vâng. toàn là dùng phân hữu cơ còn thuốc diệt uh, côn trùng các thứ toàn phân uh, toàn là dùng uh, thuốc của sinh học vâng mà ừ, bà con yên tâm tôi là bác sĩ vâng. mà tôi ở nhà tôi ở ngõ hay cùng, với vườn. cùng với vườn tôi sống cùng với vườn nên vâng. tôi bảo vệ sức khỏe của tôi lên hàng đầu vâng. Ừ. Anh vườn vườn tôi khẳng định vâng. vườn vườn vâng. bưởi sạch ừ, và khi các bạn muốn mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại nào à, tôi là số điện thoại 0912 558 452 địa chỉ uh, tôi là bác sĩ à, tôi là phạm văn tân vâng. địa chỉ ở xóm vượng canh xã vượng sơn huyện đồng ngạn tỉnh bắc giang vâng. nhà tôi ngay dưới đường nhà tôi ừ. nhà... ngay dưới đường mà đường bây nào ờ, bắc giang đi trú ừ. cho nên những bạn nào muốn mua bưởi sạch bưởi ngon bưởi chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại của bác tân sĩ tân vừa nêu và nếu như các bạn ờ, cần tư vấn về phân bón Silic thì liên hệ với tôi là Mỹ Thanh Tân. Số điện thoại của tôi là 0904 007 066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 À, đang bán 30 ạ? Vâng, Hà à, Nội à, đặt 30 À vâng vâng, thế thì ờ, các bạn ơi bưởi này có giá là 30 nghìn một quả các bạn nhé Thì ờ, các bạn hãy ờ, muốn mua bưởi ngon, bưởi sạch, bưởi uh, diễn uh, chất lượng cao thì liên hệ với số điện thoại vừa nêu uh, Và đến đây thì chúng ta cùng chào khán giả vâng. Xin, Xin hẹn chào. gặp lại và các bạn vào những clip tiếp theo